chào toàn thể 500 anh em đam mê bài bịp đã đến với kênh youtube của điện tử Tuấn Macau thì uh, à, cho anh em hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái dòng uh, sản phẩm để anh em chơi các bộ môn như là sâm lốc rồi là liêng bịp ba cây bịp một cách hiệu quả nhất nhé có thể nói cái dòng sản phẩm mình sẽ giới thiệu cho anh em ở đây là một cái dòng sản phẩm cao cấp nhất trên thị trường hiện nay Đấy, đó là chính là một cái uh, con uh, máy đánh bài mẫu mã là điện thoại iPhone Đấy. thì anh em đây là một cái mẫu uh, máy đánh bài điện thoại iPhone này anh em đây là mẫu iPhone 8 nhé anh em bật lên này nhìn uh, đây là hàng 11 nhé anh em hàng 11 nghĩa là sao nghĩa là nó giống y hệt con điện thoại bình thường về tất cả các chức năng này từ nghe gọi nhắn tin rồi anh em lắp sim và nghe gọi bình thường nhé đấy mẫu mã này, các ứng dụng bên trong không khác gì một con điện thoại iPhone bình thường cả nhưng mà nó đã tự được uh, tích hợp thêm một chức năng nữa gọi là chức năng đánh bài thì à, để chơi được phần đó với những con máy này nó sẽ có một cái mã vào riêng Đấy. với những cái mã này khi anh em mua hàng chúng tôi sẽ cung cấp cho anh em anh em chỉ có anh em biết thôi nên anh em hoàn toàn có thể yên tâm là người khác có nghe gọi mượn điện thoại của anh em để nghe gọi nhắn tin thì cũng không phát hiện ra được đây là một con điện thoại đánh bài Đấy. để chơi được con điện thoại đánh bài này thì điều kiện đầu tiên là anh em phải có đánh có điện thoại đã đúng không ạ phải có máy đánh bài thứ hai đó chính là một con bộ bài mã vạch anh em phải có bài mã vạch nhé bài mã vạch này thì nó không khác gì bài chợ cho anh em xem này Đấy. không khác gì bài chợ cả đây là mẫu ca xanh mẫu 2k này mẫu bài 2k mẫu bài phổ thông nhất trên thị trường Việt Nam đúng không ạ ngoài cái mẫu bài 2k này bên uh, tuần cao còn rất là nhiều mẫu bài khác rồng vàng rồng đỏ rồi kim cương nói chung là ngoài thị trường chợ ngoài thị trường có mẫu bài gì thì tuần ma cao đều có một cái mẫu bài đấy nên anh em nhiều anh em uh, chơi những cái mẫu bài đặc biệt một chút thì cứ uh, gửi ảnh đây khi anh em mua máy này nhé ấn đăng ký kênh cho mình mình sẽ tặng cho anh em một cây bài một cây bài ngoài thị trường giờ nó cũng phải rơi vào tầm khoảng một triệu một cây bài thì đấy giờ mình sẽ khi anh em mua máy mình sẽ tặng luôn cho anh em một cây bài kèm theo đó chính là một tai nghe tai nghe CPK loại này dùng riêng cho con iPhone 8 nhé loại này ờ, số lượng còn rất ít không phải ai cũng có hàng này đâu đấy dành riêng cho con iPhone 8 này kết nối bây giờ mình sẽ vào và chơi thử cho anh em xem con máy này cho anh em thấy cái sự hiệu quả của nó khi đi chơi các bộ môn như là liêng ba cây mình sẽ chơi thử bộ môn liêng nhé mình sẽ nhập cái mã vào chơi cái mã này thì khi anh em mua thì mình sẽ cung cấp cho anh em sau Đấy. anh em nhìn này mình đăng nhập nhé vào này con máy này là anh em sẽ vào các mua các trò chơi đã mua ở đây thì có các loại như là bài ba cây năm hai lá bài ba cây ba sáu lá đánh chắn Việt Nam đấy đây là liêng ba cây và chắn đấy, anh em thấy không ạ ngoài ra thì anh em có thể cài thêm các trò như là sâm lốc phỏm nha anh em anh em muốn cài trò nào thì uh, uh, khi mua máy bên mình sẽ cài miễn phí cho anh em ok mình sẽ chọn chơi liêng cho anh em xem liêng này liêng chế độ báo này 68 này người chơi này chế độ 68 này chính là chế độ báo lá bỏ bài thì à, nó báo như thế nào thì anh em sẽ bỏ bỏ đi bằng đấy lá tí nữa mình chơi thì anh em sẽ hiểu chế độ âm thanh khi anh em uh, sử dụng tai nghe anh em sử dụng tai nghe siêu nhỏ này nó chỉ nhỏ bằng đầu hạt đỗ như thế này thôi anh em nhìn đây là một cái tai nghe siêu nhỏ anh em sẽ nhét vào trong tai và máy báo như thế nào thì anh em nghe y như vậy đúng không ạ còn trên video này mình sẽ không đeo tai nghe nữa mà mình sẽ để trực tiếp cái chế độ loa ngoài để cho tất cả các anh em đều nghe được đây là một cái tai nghe siêu nhỏ nhé anh em nhìn này đưa vào thì kín đáo lắm không ai nhìn ra được đâu ạ chỉ bằng cái hột gỗ hột ờ, hột gạo thôi à hột đỗ thôi ok mình sẽ chọn chế độ loa rồi ok tiếng nói máy ảnh gốc bắt đầu thế là mình có thể bắt đầu chơi được cài đặt cái này đơn giản lắm đấy, anh em hoàn toàn có thể cài tự cái mình cài đặt thoải mái đấy và bắt đầu trò chơi này anh em nhìn thấy cam cam cam hồng ngoại của nó không ạ anh em có nhìn được cái cam phần cam hồng ngoại của nó không đây cam hồng ngoại của nó ở góc này đấy, anh em nhìn thấy cam hồng ngoại không bằng uh, mắt thường thì chắc chắn là anh em không thể nhìn thấy được chỉ có qua video thì anh em mới có thể thấy được cái cam hồng ngoại của nó thôi Đấy, giờ mình sẽ tắt màn hình đi mình tắt màn hình đi này Đấy, mình tắt màn hình đi máy vẫn sẽ báo bình thường khoảng cách báo của nó thì à, rất là xa anh em có thể à, khoảng 50 phân 70 phân Đấy, 70 phân là nó có thể hoàn toàn báo được này anh em nhìn này chỗ này là khoảng hai gang tay của mình đúng không ạ thì nó sẽ rơi vào khoảng 50 60 phân máy báo một nghĩa là sao nếu mà anh em làm nhà làm cái thì anh em sẽ đảo đi một lá như thế này Đấy, chia rồi anh em này bốn nhà chơi nhé mình vừa chọn chế độ bốn nhà chơi tí mình sẽ chỉ anh em cái cách ờ, thay đổi số người chơi nhé một này lật bài luôn này bốn nhà chơi này Đấy, liêng 789 luôn nha anh em nhà này 9 điểm chết này Đấy. 789 liêng luôn báo đảm bảo cho anh em số 0 chuyển sang 100% và báo rất nhanh cầm bài trên tay nó cũng vẫn báo nhé bài đang cầm trên tay nó vẫn báo Đấy, anh em nhìn này cầm bài trên tay Đấy, anh em chỉ cần dơ bài ra trước máy là nó sẽ báo 5 năm đúng không ạ báo 5 nghĩa là anh em sẽ đảo đi 5 lá này một này 2 3 4 này 5 đấy anh em lại chia từ nhà mình trước bốn nhà chơi đúng không ạ số 0 số 0 số 0 đó, em nhìn đây 8 điểm số 0 8 điểm to nhất ở đây rồi đúng không ạ số 0 số 0 số 0 số 0 số 0 8 điểm là to nhất ừ, tiếp tục nhé mình đang chơi đúng không ạ tự nhiên giờ lại có thêm một người vào chơi hoặc thêm hai người vào chơi thì anh em làm như thế nào thì anh em không cần phải chỉnh nhiều anh em không phải thoát ra cài lại và anh em nhìn cho mình cái nút tăng âm lượng ở đâu Đấy, tăng âm lượng ở đây này em nhìn này ấn tăng âm lượng 5 nó báo 5 nghĩa là số người chơi đã được tăng lên 5 người 6 Đấy, thêm hai người vào nữa đi lại là 6 người chơi đúng không ạ Đấy. Để lui con máy lên đây cho anh em nhìn này máy tắt màn hình đen xì nhé để này rất dễ báo tai nghe anh em đeo tai nghe thì nó sẽ báo y như tai nghe Đấy. 6 người chơi đúng không ạ? 4 4 Đấy. 4 4 4 4 Bài phát máy báo luôn 1 2 3 4 Đảo đi chuẩn 4 lá Chia 6 người chơi này Và anh em 9 điểm nhé Anh em nhìn đi 9 điểm 9 điểm nhà mình, nhà này cũng 9 điểm đúng không anh em Hai nhà đều 9 điểm này Nhà này 9 điểm Nhà mình 9 điểm nhưng nhà mình hơn chất đúng không ạ đa cơ Đấy, hơn chất máy báo rất chuẩn nhé kể cả là bằng điểm nhau thì nhà mình vẫn thắng đó tiếp tục thử một bài ván nữa cho anh em xem anh em mà yêu thích con máy này thì sẽ cho mình một like nhé anh em hãy ấn đăng ký kênh để được uh, tặng những cây bài và những bộ biên tai nghe miễn phí Đấy. 4 4 cầm bài trên tay mà anh đã bảo bốn bốn bốn bốn bốn đúng không một hai ba bốn anh em thấy chưa một này số không Đấy, 6 nhà chơi đúng không ạ? Bài mình lại 9 điểm tiếp. Đấy, anh em thấy có lợi hại không? Nhìn xem. Bài này 7 điểm này. Bài này có 3 điểm thôi, một điểm Đấy, đây một điểm 5 điểm 9 điểm to nhất luôn rất là đẳng cấp đúng không anh em báo nhanh hiệu quả Đấy. số lượng của con máy đánh bài này thì cũng còn rất ít thôi đợt này hàng Trung Quốc về nó hơi khó khăn nên anh em hãy nhanh tay Đấy. nhanh tay gọi điện theo hai số hotline trên màn hình 0346 à, 0834 6633 và 0346 0947 Đấy. hai số hotline của Tuân Macau thì anh em anh à, nhanh tay liên hệ với Tuân Macau để nhận được à, cái thông báo về à, <coughs> dòng máy này nhé Cảm ơn anh em đã theo dõi video Xin chào anh em